Quảng Tây dài khắp 13 huyền 18 nhà lao đã ở qua Phạm tội gì đây ta tự hỏi Tội trung với nước với dân à Ngoài cảm trời hoa cơn nóng lành Nổi thương đất Việt cảnh lầm than một canh hai canh lại ba canh trần trọc băn khoăn giấc chẳng thành canh bốn canh năm vừa chợp mắt sao vàng năm cánh mộng hồn quanh